khô trắng tim của anh cứ nhớ hoài nhớ những kỷ niệm không vui nhớ một người tốt thương mình là anh quá nên tự làm trái tim đau đừng ai nhắc đến tên của em ngay lúc này đừng ai nói đến anh giờ đây như thế vẫn lâm hồn tròn yêu vẫn đi về chỉ trong mây mình chỉ tìm quên vào những lúc anh say hãy cho anh một lần để được xa đến mắt cả để cho anh không muốn lắm cho em ơi đi nỗi đau anh đã ra vừa mặt em đừng tìm mình Oh lưng trong gió vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tìm quên vào những lúc anh say cho em một lần để được sơ đến bất ngờ để cho em không cho nhẹ vơi đi nỗi đau anh đã